Ở phần kiến thức, cô có ví dụ sau, các con cùng quan sát. Cô có 10 trăm nghìn, gọi là gì? Các con đã học đến trăm nghìn rồi đúng không? Thì bây giờ 10 trăm nghìn sẽ gọi là gì? 10 trăm nghìn chính là một triệu đấy các con ạ. một triệu chính là số có 7 chữ số và một triệu được viết là một và thêm 6 chữ số 0 đằng sau các con quan sát thấy ba chữ số 0 này là của lớp đơn vị này ba chữ số 0 tiếp theo là của lớp nghìn này và bây giờ đến chữ số 1 này nó sang một lớp mới và lớp này được gọi là lớp triệu thế lớp triệu thì có mấy à có giống như lớp nghìn giống lớp đơn vị không chúng mình sẽ cùng tìm các hàng của lớp triệu xem lớp triệu nó sẽ có mấy hàng nhé vừa rồi chúng ta thấy là 10 trăm nghìn thì được gọi là 1 triệu. Thế 10 triệu thì được gọi là gì? Các con nhìn thấy cô có 10 triệu thì được gọi là một chục triệu. Một chục triệu được viết là một không và ở đây có số 1 đồng thời có tới 7 chữ số 0. Đọc là 10 triệu hay còn gọi là một chục triệu. Sau một chục triệu thì đến hàng gì? Đó chính là hàng trăm triệu. Hàng trăm triệu, mười chục triệu, còn gọi là trăm triệu. Cô có mười chục triệu này. mười chục triệu được gọi là một trăm triệu. một trăm triệu sẽ viết là một và tám chữ số không. Đến đây cô đã có rõ ràng từng lớp một rồi đây này. Lớp này, lớp cuối cùng là lớp đơn vị, ba chữ số không cuối cùng là lớp đơn vị ba chữ số 0 tiếp theo là của lớp nghìn và ba chữ số 0, hai chữ số 0 cộng chữ số 1 ở đây, đây chính là lớp triệu các con nhé.